ta không thể định đoạt những khó khăn thử thách mà ta gặp phải trong đời nhưng mà cái mình chắc chắn được đó là ta hoàn toàn có thể chọn lựa cách thức mà chúng ta đối mặt với những khó khăn thử thách nơi tổn thương đó ok chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh ký kỳ cục của mình uhm, cuộc đời này bạn biết mà nó đâu thể vận hành theo ý bạn muốn đâu phải không sẽ luôn có những cái điều nằm ngoài dự tính của bạn trong đó có những điều là bạn hụt hẫng tổn thương những lúc như vậy bạn sẽ làm gì trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like share cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nha cái này thì mình không có ép vì mình ép ép không có được mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó khi mà ta bị chảy xước chảy máu thì sẽ luôn có những cái tấm bông gạc những loại thuốc sức để mà xoa dịu những nỗi đau về mặt thể xác nhưng còn những nỗi đau về mặt tinh thần thì phải làm sao không phải ai cũng có thể chọn cho mình một cách đúng đắn để vượt qua những nỗi tổn thương cũng không một ai có thể vượt qua những nỗi tổn thương một cách dễ dàng cả chính vì vậy chúng ta mới cần phải học cách để vượt qua nhất là những nỗi tổn thương về mặt tinh thần ta không thể định đoạt những khó khăn thử thách mà ta gặp phải trong đời nhưng mà cái mình chắc chắn được đó là ta hoàn toàn có thể chọn lựa cách thức mà chúng ta đối mặt với những khó khăn, thử thách, những nơi tổn thương đó. Sợ gì? mình chắc chắn điều đó vì mình đã và đang làm như vậy. Trước đây, khi mà nhận những nỗi tổn thương á, thì mình thường đắm mình vào những cái suy nghĩ tiêu cực và từ đó bày ra cho mình một cái thái độ sống không mấy là lạc quan. Nhưng dần lớn lên, tư tưởng cũng phát triển theo thì mình nhận ra à, tại sao mình lại cứ phải đắm mình vào cái cảm giác tiêu cực đó, mình không bị động nghĩ kỹ thì bản thân hoàn toàn có thể làm chủ suy nghĩ của bản thân mình và có thể chủ động trong việc quyết định xem mình phải làm gì không phải những nỗi tổn thương đó chi phối và chấn áp bạn mà ngược lại bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc chọn cách mà mình đối mặt với những khó khăn thử thách tổn thương đó hơi vất vả một tí thôi nhưng mà nó hiệu quả và tốt cho bản thân bạn hơn là cứ đắm mình vào những suy nghĩ tiêu cực đó và những sơ phút tồi tệ có thể là bạn sẽ nghĩ là không ai quan tâm không ai ủng hộ cũng không ai có thể hiểu được nỗi lòng này của bạn rồi bạn đâm ra án trách rượu chè cờ bạc sao thậm chí là lao đầu vào tệ nạn xã hội hả vào cái độ tuổi mà nói là sành đời thì cũng không hẳn nói là không biết suy nghĩ thì cũng không đúng này mình chưa bao giờ chọn rượu bia là cách thức để mình giải tỏa mụn sầu cả dù mình có bồn bật đến đâu đi nữa thì mình vẫn không có ưu tiên phương án này mình chỉ đơn giản nghĩ là khi mà rượu bia vào á, thì những lúc bạn say bạn có thể mượn những cái giây phút đó để mà bạn trốn tránh thực tại nhưng nó chỉ là tạm bợ tạm thời thôi khi mà bạn tỉnh táo lại rồi á thì những cảm giác đó vẫn còn thậm chí là còn tệ hơn và có thể mình sẽ có phần thực tế khi mà cho rằng á cái cuộc đời này nó vẫn còn dài tổn thương lần này chưa hẳn là sẽ không có lần sau mà không lẽ những cái lần như vậy thì bạn cứ mượn rượu giải sầu hoài mình quan điểm cho bản thân á là mình sẽ giữ sự tỉnh táo nhất để mà đương đầu với những khó khăn thử thách cũng như là những lúc bị tổn thương khi mà mình nói câu này ra thì mình hình dung rất là nhiều liệu mình sẽ luôn có đủ sức mạnh để mình nói câu này không nhưng duy một điều mà mình biết á là mình phải có trách nhiệm với những gì mà mình nói khi mà mình nói ra thì mình phải nỗ lực tuân theo bạn cũng không có quyền buông xuôi bản thân đánh rơi bỏ rơi giá trị cốt lõi của bản thân mình nha mình thấy á, có những người họ có những nỗi tổn thương về mặt tâm hồn họ cô đơn người khác có thể hiểu cho nỗi cô đơn đó của họ nhưng mà không phải vì vậy mà họ đánh rơi giá trị cốt lõi của bản thân mình vì vào những cái giây phút tồi tệ á, ngay cả bạn cũng không thể ở lại đương đầu với chính bản thân bạn á, thì sau đó bạn không còn đủ tư cách để đòi hỏi về hạnh phúc rồi nên tuyệt đối không được xa ngã nha cũng đừng vì những tổn thương phút chốc mà nuôi dưỡng những niềm tin, những hành động sai lệch. Vì bạn xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn. Thế, khi mà bị tổn thương á, mình thường sẽ làm gì? Vào cái độ tuổi lưng trần này á, khi mà bị tổn thương, mình thường sẽ tắt điện thoại đi. Vì đơn giản, nó là phương thức kết nối với thế giới bên ngoài, cũng như là nguồn cơn của những nỗi tổn thương, như một cuộc tranh cãi, như stalk thấy người bạn thích, công khai người yêu chẳng hạn hàng tỷ tỷ thứ khác không tắt không được dù để giữ vững tâm trí á, là không được để tâm tới nhưng mà khi còn cầm điện thoại thì tâm trí bạn sẽ bị dao động tùy vào cơn tổn thương đó sâu tới mức nào mà mình sẽ quyết định nơi mình cất điện thoại đi đối với những cơn đau lòng lệ lỡ thôi á thì mình thường sẽ um, tắt thông báo và để nó xa tầm với với những cơn đau lòng mà lớn hơn á thì mình thường sẽ tắt nguồn đại lại và cất vào trong ngăn tủ Đương nhiên thì mình sẽ giữ liên lạc với những người quan trọng, với công việc bằng một hình thức liên lạc khác. Và mình tin đó, đối với những người trẻ mà thường xuyên sử dụng điện thoại như bọn mình đó, thì việc không chạy tới điện thoại dường như rất là khó. Nhưng ta đã dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo rồi đến lúc nên cân bằng thời gian lại với thế giới thật thôi mình sẽ chuyên tâm đọc sách tập trung vào nội dung quyển sách ở gần những người thân và trò chuyện với họ duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cũng như là tham gia những cái hoạt động tập thể có ích và mặc kệ những cái thứ sơ bồ ngoài kia đi và một plan của mình nữa là khi mà mình có điều kiện hơn á những cái lúc bị tổn thương nói riêng cũng như là những lúc mình cảm thấy mệt mỏi nói chung á thì mình sẽ gác mọi thứ qua một bên thu xếp vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết xếp vào ba lô và thuê một cái homestay có thể là ở trung tâm thành phố hoặc là mạnh dạng hơn thì ngoại ô để cho mình có cơ hội mà tập không nghĩ tới những mụn phiền cũng như là sống chậm lại hồi phục tinh thần ta luôn biết cách xử lý những cái vết thương ngoài da nhưng còn bên trong thì ta phải tự học cách hồi phục sau những tổn thương thôi và hãy luôn nhớ rằng chỉ cần bạn không buông xuôi bản thân bạn thì bạn hoàn toàn có quyền được hạnh phúc ok video của mình tới đây là đủ dài rồi Mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình Và nếu mà thích thì các bạn có thể like và share những cái video này để mình có cơ hội thấu hiểu được nhiều bạn hơn và tiếp cận được nhiều bạn hơn nha Bạn có thể comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà bạn muốn mình làm cũng như là cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết video của mình Mình rất là trân trọng luôn và mình sẽ nói lại Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần Cảm ơn và hẹn gặp lại